Trắng sạch có quan trọng với chị không? Có chứ, vì cô dâu nào cũng muốn áo cưới mình hoàn hảo trong ngày cưới Thế này thì hỏng rồi Khi khách hàng trả áo, dùng bột giặt tôi nghĩ tốt nhất cho đồ trắng rồi đấy Cũng không sạch được vết mờ, đành phải bỏ thôi Giờ chuyện đấy không còn nữa Ừ, đâu dễ thế Omo mới Với hoạt chất tẩy vết mờ Tẩy sạch vết ố cứng đầu nhất Lưu lại màu trắng hoàn hảo Chị thấy thế nào? Dùng tốt đấy, trắng tinh như mới Mình chỉ dùng Omo thôi Ô mô mới, cắn sạch hoàn hảo